Tuệ Quang xin kính chào quý Phật tử và các bạn. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 11 tháng 12 năm canh Tý tức ngày 23 tháng 1 năm 2021, cũng là ngày thứ hai trong chương trình tu tập 3 ngày tụng kinh trần tế, cúng dường hồi hướng công đức lên các anh hùng liệt sĩ của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập cấm túc tại Chùa Ba Vàng, thực hành theo lời Phật dạy, với tinh thần tri ân và đền ân, các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa đã thành tâm sắm sửa vật thực, thanh tịnh, tác lễ cúng dường lên anh, anh linh các anh hùng liệt sĩ. Mong nguyện nương oai lực tam bảo, từ nơi phúc báu cúng dường và công đức của các Phật tử tạo lập trong Tam Bảo, anh linh các anh hùng liệt sĩ được tăng trưởng phúc lành, thọ thực được phần phẩm vật mà các Phật tử hiến cúng, thần thức khinh an, nghe kinh thính pháp được giác ngộ chân lý, phát tâm Bồ đề hộ quốc an dân. Và bây giờ, Tội Quang xin kính mời quý vị cùng trang nghiêm hướng tâm tham dự buổi lễ. thỉnh đại chúng ổn định trang nghiêm vào khóa lễ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 xin tiếp tục đảnh lễ chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng và xin được cúng dường vật thực đến cho anh linh anh hùng liệt sĩ cùng tụng đọc các kinh kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện phẩm thứ bảy kinh sám hối hồng danh kinh tam bảo để hồi hướng công đức tri ân các anh hùng liệt sĩ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 thì thấy chúng khởi thân chi tâm đánh lễ tân cả chữ phần ba đời tôn hư không khâm pháp giới Chí tâm đảnh lễ ờ, tân cả chính pháp ba đời tổn hư không khâm pháp rơi Chí tâm đảnh lễ ờ, tất cả tăng bậc hiền thánh ba đời tôn hư không khắp pháp giới. Thỉnh đại chúng cùng quỳ gối chắp tay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 Thần chú biến thường Nam Mô Tát Phà Đát Thang A Đá Phà Lô Trì Đế Am Tam Bạt Ra Tam Bạt Ra Hồng Nam Mô Tát Phà Đát Thang A Đá Phà Lô Trì Đế Am Tam Bạt Ra Tam Bạt Ra Hồng Nam Mô Tát Phà Đát Thang A Đá Phà Đô Trì Đế Am Tam bạt cha tam bạt cha hồng nam mô tát phà đa tha nga đa phà đô chỉ đề án tam bạt cha tam bạt cha hồng nam mô tát phà đa tha nga đa phà đô chỉ đề án tam bạt ra tam bạt ra hồng nam mô tát phà đa tha nga đa phà đô chỉ đề án tam bạt ra tam bạt cha hồng nam mô tát phà đa tha nga đa phà đô chỉ đề án tam bạt cha tam bạt ra hồng nam chu biến thủy nam mô tô rô bà ra đa tha nga đa ra đa địa tha an tô rô tô rô bát ra tô rô bát ra tô rô sa bà ha nam mô tô rô bà đa đát tha nga đa đa đa thiệt đa an tô rô tô rô bát ra tô rô bát ra tô rô sa bà ha nam mô tô rô bà đa đát tha nga đa đa đa thiệt tha an tô rô tô rô bát ra tô rô bát ra tô rô sa bà ha nam mô tô rô bà đa đát tha nga đa đa đa thiệt đa an tô rô tô an to ro to ro bát ra to ro bát ra to ro sa ba nam mô to rô ba đa đát tha nga đá đa đét điệt đa an to rô to rô bát ra to rô bát ra to rô sa ba nam mô to ro ba ra đát tha nga đá ra đát điệt tha an to ro to ro bát ra to ro bát ra to ro sa ba ha thần chú phổ cúng dường án nga nga nắng tam bà phá việt nhật ra hồng án nga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 từ nơi phúc báu cúng dường hồi hướng của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng và nhân dân tại đền thờ liệt sĩ này mà các anh linh anh hùng liệt sĩ được thọ thực no đủ, thần thức khinh an, nghe kinh thính pháp được giác ngộ chân lý, phát tâm Bồ đề hộ quốc an dân, khiến cho chính pháp được tuyên dương cùng với Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tinh tấn thực hành sáu pháp hòa kính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 Thỉnh Thầy chúng mở kinh Địa Tạng phẩm thứ bảy trang 108. Kinh địa tạng bốn nguyện phẩm thứ bảy lợi ích kẻ còn người mẫn khuyên tu thành đạo lúc đó ngài địa tạng đại bồ tát bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn con xem xét chúng sinh trong cõi diêm phù sanh tâm đồng niệm không chi là chẳng phải tội nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành vẫn nhiều thôi thân tâm tốt ban đầu còn hoặc khi gặp duyên sự bạo ác chẳng lành lại lần lần thêm lớn những hạng người trên trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong buồn lầy càng nặng thêm lần càng khốn đốn thêm lần chân đạp lún lún sâu những người đó hoặc gặp hàng thiện tri thức đội dùm đã bớt cho hoặc là đội dùm tất cả vì hàng thiện trí thương đó có sức rất khỏe mạnh lại dìu đỡ người ấy khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chân lên nếu khi ra khỏi bùn lầy đến trên chỗ đất bằng phẳng rồi thời cần phải xen nghĩ đến con đường hiểm sâu ấy đừng có đi vào đó nữa bệnh đức thế tôn những chúng sanh quen theo thói ác ban đầu từ sửa màng chúng thời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để dung tiền đồ cho người đó hoặc treo phan lòng và thắp đèn dầu hoặc truyền đồng tôn kinh hoặc cúng dường tượng phần cúng tưởng của các vị thánh cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng bính chi Phật làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung hoặc là nơi bồn thức nghe biến cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo suy tính đến quả bao thời đáng tu nhân chuyên thánh đạo cho nên các điều tội ác của người đó thầy đều tiêu sạch như sau khi người đó đã chết lại có thể trong bốn mươi chín ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành thời có thể làm cho người chính cõi hẳn trốn ăn đạo đường sanh linh cõi trời hoàng sanh trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng mà kẻ thân quyến hiện tại đó cũng đường vô lượng điều lời ích vì lẽ trên đó nên nay con đối chương đức phật thế tôn cùng với hàng trời rồng tam bộ chúng người với phi nhân ân mà có lời khuyên bảo nhưng chúng sanh trong cõi diêm phù đề ngày lâm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận chớ có diễn hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành cũng đừng tê lễ quỷ thần cầu cung ma quái vì sao thế vì việc diễn hại cho đến tế lễ đó không có một mảnh chi lợi ích cho người chết cả chỉ có kết thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi giả sử người trên đó hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đặng phần thánh quả sẽ sanh vào cõi trời cõi người như trên đó mắng lấy ương lùi phải đối biển chậm xanh vào chốn lành huống gì là người kia trên lung xanh tiền chưa từng làm đường chốn phước lành đều theo ác nghiệp của họ đã gây tạo ma tư phái bị sa đọa vào áng đạo hàng thân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 mindset những chúng sanh trong cõi diêm phù đề ở nơi trong giáo pháp của Phật nếu có thể làm việc phước lành cho đến chừng bằng sợi lông giọt nước bằng một hột cát một mây bụi nhỏ thời tất cả chúng sinh đó đều tự mình được lời ính cả trưởng giả bạch hỏi khi ngài địa tạng nói lời như thế xong trong pháp hội có một vị trường giả te tên là đại biện ông trường giả từ lâu đã chứng quả vô danh hiện thân trường giả để cứu độ chúng sinh trong mười phương ông chấm tay cung kính mà thưa hỏi ngài địa tạng bồ tát rằng đại sĩ trong cõi nam diêm phù để có chúng sinh nào sau khi mạng chúng mà hàng quyến thuộc hoàng kẻ lớn người nhỏ vì người chết đó mà tu các công đức cho đến thiết trai cúng dường làm những phước lành thời người chết đó có đặng lợi ích lớn cũng đặng giải thoát chăng kẻ còn người mất đều được lợi ngay địa tạng bồ tát đám rằng này ông trưởng giả nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại này cùng thuở vì lai sau nương nơi hoài thần của đức phật mà nói lược về việc đó này ông trưởng giả những chúng sanh ở hiện tại hay vì lai lúc sắp màng chung mà nghe đặng danh hiệu của môn đức phật danh hiệu của môn tôn bồ tát hay danh hiệu của một bính chi phật thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phương lành mà lại gây lấy những tội ác sau khi người mạng chúng hàng thân quyến lớn kẻ người nhỏ vì người chết mà tu tạo phước lợi làm tất cả việc về thánh đạo trời trong bảy phần công đức người chết nhờ đặng bốn phần còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện tróa tu tạo đó bởi vì cớ trên đây nên người thiện nam cùng thiền nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành thời đặng hương trọn phần công đức con quỷ giữ vô thường kia không hẹn mà đến thần hồn vơ vẩn mịt mờ chưa rõ là tội hay phước trong bốn mươi chín ngày như ngây như điếc hoặc ở các đi sở đề biện luận về nghiệp quả khi thẩm định xong thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo trong lúc mà chưa biến chắc ra làm sao đó thời đã nghìn muốn sầu khổ huống chi phải bị đọa vào các áng đạo thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh ở trong bốn mươi chín ngày luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phượng lành để cứu vớn cho qua khỏi bốn mươi chín ngày thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quà báo người chết đó nếu là kẻ có tội thời trải qua trăm trăm trăm không có ngày nào được thoát khỏi còn nếu là kẻ phạm năm tội vô gian thời phải đọa vào đại địa ngục chịu mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp muốn, kiếm lại vậy nữa này ông trường già sau khi những chúng sanh gây phạm tội nghiệp như thế mạng chúng hàng cốt nhục thân quyến có làm chay để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 may phước nào cả nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sành đem dâng cúng cho phần cùng tăng trời trong bảy phần công đứng người tranh hưởng được một phần này ông trưởng giả vì thế nên những chúng sanh trong cõi diêm phù sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết nếu có thể làm chay cúng dường trí tâm cầu khẩn thời những người như thế kẻ con lẫn người mẫn đều đặng lời ích cả lúc ngài địa tạng nói lời này tại cung trời đau lời có số nghìn muôn ức na do tha quỷ thần cõi riêng phù đề đều phán tâm vô đề vô lượng ông trưởng giả đại biển vui mừng vâng lời dạy làm lễ mà lui lối ra thỉnh đại chúng chuyển sang tụng kinh sám hối hồng danh Đại chúng mở trang 50 năm. Thỉnh đại chúng khởi thân để đảnh lễ Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Như Lai ứng cung chính biên trí minh hành tung tiền thể thế gian dài Sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân dư phận thế tôn Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Quy Mười phương tận hứa không giới hết thảy chư Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Quy Mười phương tận hư không giới hết thảy tôn pháp Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Quy y Mười phương tận hư không giới hết thảy hiền thánh tăng con nay phán tâm không vì tự cầu nhân thiên phượng bao thành văn duyên dáng cho đến quyền thừa các ngôi Bồ Tát duy tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm nguyện cùng pháp giới chúng sanh nhân thời đồng chứng vô thượng Bồ Đề. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Quang Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Minh Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Tịnh Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đa Ma La Bàn Chiến Đàn Hương Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ma Ni Tràng Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Mã Ni Bảo Tịnh Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô nhân Thiên Thế Gian Nhào Kiến Thường Đại Tinh Tấn Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Huệ Cử Chiếu Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mạnh Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Bi Quang Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tử Lừng Vương Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tử Tạng Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Chiên Đàn Khốn Trang Nghiêm Thắng Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hiển Thiện Thủ Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Ý Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Hoa Quang Phần Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tử Tại Lưng Vương Phần chi tâm đảnh lễ nam mô hư không bảo hóa quang phần Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Chí tâm đành lễ Nam Mô Phổ Hiện Sẵn Thân Quang Phần Chí tâm đành lễ Nam Mô Bất Động Chí Quang Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hàng Phụng chúng Ma Vương Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tài Quang Minh Phật Chí tâm đành lễ Nam Mô Chí Tuệ Thắng Phật Chí tâm đành lễ Nam Mô Di Lặng Tiến Quang Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Tịnh Nguyện Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Long Trùng Thượng Tôn Vương Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Nguyện Quang Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Nguyện Châu Quang Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Hồng Tử Tái Lực Vương Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thường Quang Tràng Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Quán Thế Đăng Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Huệ Oai Đăng Vương Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tu Di Quang Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật Chí tâm đành lễ Nam Mô Ưu Đàm Bán La Hoa Thù Thắng Vương Phật Chí tâm đành lễ Nam Mô Đại Huệ Lưng Vương Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Sơ Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tài Quang Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Hải Quang Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự tài thông phương Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thống Quang Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Nhân Thiên Pháp Tràng Mãn Vương Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Quang Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Long Tôn Vương Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tinh Tín Quân Phật chi tâm đảnh lễ nam mô bảo hòa phật chi tâm đảnh lễ nam mô tinh tấn hỷ phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Nguyện Quang Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô hiện Vô Ngũ Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Nguyện Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Cầu Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ly Cầu Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Giọng thí Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thanh Tịnh Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Lưu Na Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thủy Tiên Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Kiên Đức Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Cúng Quang Phật chi tâm đảnh lễ nam mô quang đừng phật chi tâm đảnh lễ nam mô vô ưu đừng phật chi tâm đảnh lễ nam mô la na diên phật chi tâm đảnh lễ nam mô công đức hoa phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tài Công Đức Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Niệm Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thiền Danh Xưng Công Đức Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thiền Du Bộ Công Đức Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đầu Chiến Thăng phật, Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Du Bồ Phật Trí tâm đảnh lễ Nam Mô Châu Chám Trang Nghiêm Công Đức Phật Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật chi tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiền chú Ta La Thọ Phương Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phạm Giới Tạng Thân Na Di Đà Phật. Hình thảy thế giới chư phần thế tôn thường chư tài thế xin từ niệm con đời này đời chướng từ vô thủy sanh từ tới nay chúng con đã tạo bao nhiêu tội tử làm khuyên người thấy nghe vui theo hoàng tham hoàng tăng hoàng ở bốn phương tăng vần tử trộm cắm khuyên người trộm cắm thấy nghe vui theo năm tội vô gián tự làm khuyên người thấy nghe vui theo mười đường không lành thân sán xanh trồm cắm dâm dùng miệng dối lao hai lưỡi theo dình đồng áng tâm tham trướng dần hài si loạn tự làm khuyên người thấy nghe vui theo bao nhiêu tội chướng hoặc che giấu hoàng tổ lò đáng đọa địa ngục ngạ quỷ bàng danh các nơi áng thú biên địa hạ tiên cung dòng bất tín những tội chướng như vậy hôm nay chúng con cầu xin sám hối Xin chư Phật Thế Tôn chứng biến cho con, con phụ phụng trưởng chư Phật dâng lời tăng bạch. Đời này đời trước con đã từng bố thí cho đến bố thí loài súng xanh một miếng ăn hoàng tu tình hành. Bao, bao nhiêu thiền căn thành tựu chúng sanh, bao nhiêu thiền căn tu hành Bồ Đề, bao nhiêu thiền thiện căn cùng phán tâm cầu chứng vô thường trí bao nhiêu thiện căn nguyện đều hướng vô thường bồ đề, như quá khứ hiện tại vị lai chư phần đã hồi hướng thế nào con cũng xin hồi hướng như vậy bao nhiêu tội con cầu sám hối bao nhiêu phước con hoan hỷ theo nương công đức Phật nguyện thành vô thường trí quá khứ hiện tại vị lai chư Phật là biến công đức vô lượng tối thắng của chúng sanh con nay quy mạng trí thành đánh lên trong mười phương ba đời thế giới có bao nhiêu bậc nhân sư tử con đem thân miệng ý thanh tình nhất thiên biên lê tận không dư phổ hiền hành nguyện oai thần lực khắp hiền trương nghênh thầy như lai mồn thân lại hiển vi trần thân mỗi thân biến lễ vi trần phần Nơi mỗi hàn bụi có vi trần số phận vị nào cũng ngồi trong chúng hội Bồ Tát vô tận pháp giới bao nhiêu bụi đều thế với con đem biến âm thanh tần kiếm vị lai vô tận diệu ngôn từ ca ngợi biến công đức thâm sâu của phật con đem những chàng hoa tối thắng âm nhạc cung chàng phán bảo cái đủ các thứ trang nghiêm tối thắng con nay cúng dường chữ như lai tối thắng y phục tối thắng hương hương bồn hương đốn cùng đèn đuốc mỗi mỗi đèn hương đốn núi cúng dường chư như nay con đem tâm quảng đại hiểu rõ tin sâu hết thầy ba đời phần đều dùng phổ hiến hạnh nguyện lực khắp biến cúng dường chư như lai con xưa đã tạo bao nghiệp mang đều vì ba độc tham sân si từ thân miệng y phát sanh ra hết thầy con nay cầu sám hối Mười phương thân cả bao chúng sanh nhị thừa hữu học cùng vô hồng như lai Bồ Tát bao công đức con đều chi thành xin tùy. Bao nhiêu ngọn đèn chiếu thế gian vừa mới thành tựu đạo Bồ Đề con nay cung kính xin khuyến thỉnh truyền bánh xe pháp vô thường diệu. chư phật muốn thì hiền niên bàn con đều trí thành xin khuyên thỉnh duy nguyện lâu trụ vi trần kiếp lợi ích an vui chúng hữu tình lễ tán cung dường bao nhiêu phương thỉnh phật chủ thế chuyển phẩm luân tùy hỷ sam hối bao thiện căn hồi hương chúng sanh và phật đạo nguyện đem công đức thù thắng này hồi hướng vô thường chân pháp giới hành tướng phật pháp cùng tăng già hai để dùng thâm tao muội ấn biến công đức vô lượng vô biên con nay đều xin tận hồi hương. tân cả chúng sanh thân miệng ý thấy hoàng chê bái pháp của con Bao nhiêu nghiệp chướng sâu như vậy ắt đều tiêu diệt Không còn dư niệm niệm trí soi khắp pháp rơi rộng độ chúng sanh Thể không thoái hư không thế giới có thể tận chúng sanh Và nghiệp phiền não tận bốn pháp này rộng lớn lớn vô biên nguyện con hồi hướng cũng như vậy tình đại chúng an tọa để tụng kinh tam bảo kính tam bảo xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dung giới cùng sáng giới chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc cang châu quần ngự trên cây cối lừng rậm hoang ruộng vườn chư già xoa càn thán bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoàng nơi không bằng phẳng gần đây xin thỉnh hồi họp lại đây lời này là kim ngôn cao thượng của đức cụ đàm mà chúng tôi tùng đây xin các bậc hiền chiến hãy lắng nghe lời này xin các bậc hiền chiến hãy lắng nghe lời này xin các bậc hiền chiến hãy lắng nghe lời này phàm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoặc hư không chú sư đã vân tầm đồng về đây phát sinh lòng hoan hỷ chính tâm và thành ý lắng nghe lời dạy này tất cả chúng thiên nhân hãy bi mẫn đồng tâm lòng từ luôn rộng mở năng chuyên cần gia hộ đối với nữ nam nào ngày đêm thường bố thí phạm những tài sản gì đời này hoặc đời sau ngọc báu hay chân châu đâu có cùng khắp thiên giới nhưng chẳng gì sánh nổi đức thiện thể như lai chính phần báo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thần này đường sống chân hạnh phúc ly dục diệt phiền não pháp diệu thu bất từ phật tính ca mâu ni đắc tình tình vô vi trong thiền chứng ngộ pháp chẳng pháp nào sánh nổi chính pháp báo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này đường sống chân hạnh phúc bậc vô thường chính giác hằng ca người pháp thiền trong sanh không gián đoàn chẳng thiền nào sánh nổi chính pháp báo như vậy đầy lá châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc thánh bốn đôi tám vị bậc thiên hằng tán dương đệ tử đấng thiện thể xứng đáng đường cúng dường bố thí các vị ấy đường cây quá vô lượng chính tăng báo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc các ngài tâm kiên cố ly dục sông thánh đạo khéo chân chính thiện hạnh lợi phần gõ ta ma chứng đàn đường quá vì thế nhập đạo bất từ hướng tinh tinh dễ dàng chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thần này được sống chân hạnh phúc ví như côn trụ đá cao y tựa lòng đất dầu do báo bốn phương chẳng thể nào lay động ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đế cung từ tại bất đồng chương tám phán thế gian chính tăng bao như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này đường sống chân hạnh phúc bằng thánh tu đà hoàn thấy rõ lý tư đế mà đứng truyền pháp vương có trí tuệ thầm thâm đã khéo giảng khéo dạy các ngày du phong dần cũng chẳng thể tái sinh nhiều hơn trong bảy kiêm chính tăng báo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thần này được sống chân hạnh phúc nhờ vững trắng chính kiên nhờ kiên cố chính chi đoạn lìa ba trói buộc là thân kiến hoài nghi luôn cả giới cấm thủ ra khỏi bốn đọa xứ không tạo sáu trọng nghiêm chính tăng báo như vậy là châu báu thủ diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bậc thánh tu đà hoàn dẫu vô tâm phạm lỗi bằng bằng ý lời hay thân chẳng bao giờ khuất lâm bởi vì đức tính này được gọi là thấy pháp chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc ví như cây trong rừng đâm chối đầu mùa hạ cũng vậy đức thế tôn thuyền giảng pháp siêu việt pháp đưa đến niết bàn tối thượng vô năng thắng chính phật bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này đường sống chân hạnh phúc đứng phần bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng ban bố pháp vô thượng chuyển đàn pháp vô thượng chính phận báo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này đường sống chân hạnh phúc nghiệp cũ đã chấm dứt nghiệp mới giới không tạo nên nhàm chán kiếp lai sinh chúng tứ dụng diễn tận ví như ngọn đèn tắt bậc trí chứng niên bàn chính tăng bảo như vậy là châu báu thủ diệu mong với sự thật này đường sống chân hạnh phúc phàm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoang ngữ không chủ sư đã văn tập về đây xin sinh đồng tâm hoan hỷ thành kinh đảnh lễ Phật đã như thần xuất hiện mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng mong với hành lãnh nay đường sống chân hạnh phúc phàm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoặc hư không chú sư đã vân tập về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kinh đành lễ pháp đa thần xuân hiện ma chư thiên loài người thương cúng dường tôn trọng mong với hạnh lành này được sống chân hạnh phúc phàm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không chú sư đã vân tập về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đảnh lễ tăng đã như thần xuân hiện mà chư thiên loài người thường cúng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 Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy tu giới hồng pháp chân thật hoan hỷ thấy nghe vui theo và tập thực hành sáu pháp hòa kính cúng con xin phát nguyện hiện tại kiếm này và muốn kiếm sau đều gặp minh sư bậc thiện trí thức tu nguyện bồ đề thực hành công công hành hô chi tam bảo truyền tài Phật pháp rộng khắp thế gian lời minh lời người hồi hướng về vô thượng bồ đề hồi hướng công đức báo ân quốc gia trong pháp hội này cho các anh linh anh hùng liệt sĩ hy sinh xây dựng bảo vệ dòng giống Việt Nam nguyện các anh linh tăng thêm phúng lành tu theo Phật pháp hành hành Bồ đề bảo hộ chúng sinh cũng đường giác ngộ chúng con lại xin hồi hướng nguyện cho cha mẹ hiện tại kiếm này và muốn kiếm trước cùng các vong linh gia tiên tiền tổ cùng các ngoan gia nương nơi tam bảo giác ngộ phật pháp cùng với chúng con kính duyên pháp lữ chờ duyên cho nhau tu đạo bồ đề cũng xin hồi hướng cho cả gia đình bình an mạnh khỏe gia đạo hướng long át nàng tiêu trừ công việc hạnh thông tu theo phật pháp lại nguyện đất nước việt nam luôn luôn có minh quân Hồ trì Phật Pháp khiến cho đất nước thái bình nhân dân an lạc như thuở vua trần nhân tông lại nguyện xin chư thiên chư thần giả xóa la sán a tu la càn than bà cùng long vương dưới nước trên bờ phát lòng bồ đề ủng hộ phật pháp ủng hộ quốc độ khiến cho dịch bệnh tiêu trừ nhân dân an ổn cuống đồ khai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 vàng quân tử dầu còi heo cũng không rời gì hoa cúc vàng thanh cao dầu còi heo cũng không phải màu câu lạc bộ cũng vàng câu lạc bộ trắng tu dầu có khó cũng không nan lòng dầu có khó cũng sẽ vượt qua câu lạc bộ cũng vàng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 sáu Lời hòa đồng quân Ở đâu có lùng hòa Ở đó có an vui Ở đâu tu lùng hòa Ở đó có giải thoát Câu lạc bộ cũng vàng Câu lạc bộ an vui Tu pháp phần lục hòa câu lạc bộ cúng vàng câu lạc bộ an vui cùng nhau làm phần sự câu lạc bộ cúng vàng câu lạc bộ an vui cùng nhau tu tinh tấn phát tâm bồ đề hộ trì tam bảo truyền tải phật pháp rộng khắp thế gian vàng quân tử màu hoa của giải thoát câu lạc bộ cũng vàng tu tập cầu giải thoát giúp đỡ cho mọi người câu lạc bộ phúc vàng câu lạc bộ an vui tu tập cầu giải thoát câu lạc bộ phúc vàng câu lạc bộ an vui câu lạc bộ câu lạc bộ an vui câu lạc bộ cúc vàng thực hành sáu hòa kính thân hòa tu tập và phận sự ý hòa thương bình đẳng khẩu hòa sách tấn nhau giới hòa pháp tăng cường kiến hòa hướng giải thoát lợi hòa hiểu và thương câu lạc bộ cũng vàng là những người phật tử tu tại chùa ba vàng cho chúng sinh ờ, hiểu thấu đạo lớn ờ, phán tâm vô thường Từ quy pháp ờ, nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tàng trí tuệ như biển